lớn lên tại giờ đó, đến tên kênh của mình hiện tại kênh của mình chưa có tựa chưa có tên nữa thì à, à, các bạn nhớ ủng hộ kênh mình nha giờ mình cũng chưa biết quay cái giờ à, quay làm sao nè giờ không lẽ tao mày à, hai thằng xuống với à, đi mò hến đi ha làm ẩm thực ha ừ. thì mới làm đầu tiên mới tập nhạc tập tập vật thì vô làm thì giờ mình cứ quay em thực tức đi không muốn quay tập thực cũng được tùy theo mình muốn làm sao mình làm để làm thì mình à, mình quay dùng quay à rồi vậy đi các bạn nhớ đóng xem theo dõi cái clip này của mình nha Và đây là dèo ốc của anh ta nè Có con nào không? Có cả đống luôn tao mò thử con ơi Này mọi người nếu mà mọi người có xem được clip này Mọi người nếu mà có nhu cầu nè quảng cáo quảng cáo thì có như cậu thì nấu ốc cũng được nhưng thấy ốc hơi bụng đây nè nè bây giờ ví dụ như mọi người muốn uh... đây là dèo ốc của anh ta nè đồ ốc à... quá trời ha dèo này nuôi ốc gì nuôi ốc bu đây ốc bu nè đâu bắt lên cho mọi người xem coi nè ốc bu nè bu gõ gẹn nè có ốc lát đâu à rồi ốc này tính nuôi làm gì dạ nuôi trước tiên thì cứ tính uh, nuôi chơi thôi sau này nó có đẻ hay gì đó bán ra kiếm ăn kiếm mà chút đỉnh à cũng là nuôi giống như gọi là sinh sống uh, gia đình thôi phải không ừ, rồi đâu bây giờ ờ, đâu cho mượn thử con coi kẹo nó sát bên kìa ôi ốc mập lù luôn con to nha các bạn không phải con nhỏ đâu nè ốc to đàng hoàng ốc nhỏ khá mập nha thì sau này có thể thì có các ờ, bạn có mua ốc thì cứ liên hệ kênh trên ờ, kênh của mình thì ờ, mình sẽ đẩy số điện thoại bên dưới màn hình rồi mình sẽ đưa cho, cho các bạn ốc hoặc là một số điện thoại zalo cũng được đây là một dàn ốc mini nha mọi người nhưng mà mọi người cần ốc lúc nào cũng có nha rồi thôi bây giờ hai anh em mình ra xong đi ha anh em ra xong cái chuồng ở sông với vòng cây mò chỗ nào có hết mà giờ đi xe gì nè đi xe đạp chiếc này xe hả mới đi ừ vậy đi luôn xe không phanh review với xe đạp luôn nha xe đạp, xe đạp nhiều què rồi đây nè chở đi chứ rồi mọi người hãy đón xem nha tí xíu thôi nha đây bây giờ anh em tụi mình giờ đang chuẩn bị tiến hành ra sông nha đang quay đứng ờ, tên xem rồi ấy da vậy nè nha giờ chuẩn bị là có cây cào nè giờ không có còn nè cái, dầm nữa giờ mình quên lấy cây gỗ rồi thôi giờ mình xúc được như bỏ lên chuồng luôn đi ra dạ đâu rồi nè